Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Cao Thắng, diện tích 70m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây, đường ô tô, giá 850 triệu. Nhà phường 9, diện tích 90m2, Pháp lý rõ ràng, đường ô tô, kết cấu, một trệt, một lầu, ba phòng ngủ, một nhà vệ sinh, hiền phơi trước sau, sân động ô tô. Giá 2,8 tỷ. Khách sạn Hà Huy Tập, diện tích 120m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường nhựa 10m, kết cấu, một trệt, ba lầu, 9 phòng đơn. 9 phòng đôi, 23 nhà vệ sinh, có thang máy. Giá 21 tỷ. Đất nông nghiệp Trần Khánh Dư, diện tích 85 m2, 5 x 17 m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông, đường ô tô hơi dốc, giá 1,2 tỷ. Nhà Nguyễn Hữu Cảnh, diện tích 116m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô 6m, kết cấu, một trệt một lầu một áp mái, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có gara ô tô rộng. Giá 6,7 tỷ. Đất Cổ Loa, diện tích 138m2, sổ riêng, hướng Đông Nam, đường ô tô vào tận nơi, giá 6 tỷ. đất đồi Bạch Đằng, diện tích 200 m vuông sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô 5m, thế đất bằng phẳng, giá 6,2 tỷ. Đất đồi Bạch Đằng, diện tích 624 m vuông sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô 5m, đất bằng phẳng, view toàn thành phố. Giá 15,9 tỷ. Nhà Kim Đồng, diện tích 130 m vuông, mua bán giấy tờ tay, hướng đông, đường 3 m, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, giá 2,3 tỷ.